Chào các bạn Hôm nay mình sẽ nói chuyện về nấc thang lên thiên đường nhé Mỗi khi đi trên con dốc này thì mình thường nghĩ về tuổi trẻ trong cuộc đời con người Tuổi trẻ đầy hoa mộng nhưng cũng phải nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ để vươn lên đến đỉnh cao cuộc đời Ở Nhật Bản thì diện tích đồi núi chiếm 70% diện tích đất nước nên ờ, nhìn thấy đồi núi hay là những con đường dốc như thế này thì cũng không có gì là hiếm Chúng ta đã đi lên đến đỉnh dốc Đến đỉnh cao của cuộc đời rồi đây Đỉnh cao của cuộc đời thì có cái gì đây Chà, khung cảnh khá là đẹp ở phía trước Đây là khung cảnh trên đỉnh dốc, đỉnh cao của cuộc đời. Nhìn xuống dưới dốc chúng ta có gì kia ạ? Nhà nghỉ, khách sạn. Dạ không, còn cao cấp hơn, phục vụ tận tình hơn thế ạ. Thậm chí là thay đồ, tắm rửa cho luôn ạ. Nghe đến đây là thấy sướng dần dần đúng không? Xin giới thiệu với các bạn, đây là viện dưỡng lão ở Nhật, Lô Dinh Hô Có lẽ các bạn đã nghe nói nước Nhật có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, nước Nhật có dân số già. Nên việc mà các bạn bắt gặp những cụ ông, cụ bà trên 70 tuổi vẫn đến công ty làm việc là chuyện bình thường. Đi ngoài đường mà các bạn nhìn thấy cụ bà đẩy cái giỏ có gắn bánh xe đi siêu thị, các bạn cứ thử hỏi mà xem hầu hết là trên 80 tuổi. Thậm chí có những cụ bà 78 tuổi rồi vẫn đi làm phụ bếp. Thao tác đứng ngày 5-6 tiếng, tuần 3-4 buổi. Vào đến viện dưỡng lão thường là các cụ có bệnh lý nền, thận, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu cao. Có cụ ngồi xe lăn, có cụ nằm một chỗ có cụ không ăn được thức ăn bình thường phải ăn thức ăn đặc biệt dạng lỏng dệt nên cần những chuyên viên về dinh dưỡng lên thực đơn thích hợp cho từng nhóm cụ ngoài ra cần nhân viên điều dưỡng chăm sóc các cụ hàng ngày hàng đêm cần có chuyên viên vật lý trị liệu cần đội ngũ vệ sinh tắm rửa dọn giường, dọn phòng, đưa đón các cụ đi bệnh viện khi cần thiết, có bác sĩ thăm khám hàng tuần định kỳ. Có nhà bếp nấu phục vụ ngày ba bữa ăn, sáng, trưa, tối và bữa phụ buổi chiều. Có thực đơn đặc biệt cho ngày lễ Tết theo đúng truyền thống. Ngoài ra thì còn có các hoạt động giải trí văn nghệ, thư pháp, trang điểm, cắm hoa cho các cụ. Ở Việt Nam, các người già thường sống với con cháu. Nhưng xã hội ngày nay, con người tuổi thọ ngày càng cao. Các bạn thử tưởng tượng xem, khi bố mẹ 80, 90, 100 tuổi thì con cũng 60, 70, 80 tuổi rồi. Chăm sóc bản thân cũng khó khăn Lại phải chăm sóc thêm một người già yếu Thì xảy ra rất là nhiều vấn đề Mâu thuẫn Rồi không thể nào sống thanh thản lúc tuổi già được Mình nói cao cấp hơn khách sạn Là bởi vì cửa trước, cửa sau Tất cả các cửa đều có mã khóa Người trong ra phải bấm mã số mới vào được người trong ra phải bấm mã số mới ra được và người ngoài vào phải bấm mã số mới vào được tại sao lại như vậy bởi vì có nhiều cụ khi mà vào đây các cụ vẫn còn đi lại được các cụ không muốn ở đâu có khi là các cụ gói ghém đồ đạc rồi nhìn thấy nhân viên mới lạ mặt các cụ nói là mở cửa cho các cụ đi ra nên nếu các bạn có làm việc ở trong viện dưỡng lão thì các bạn chú ý phải bàn bạc với cấp trên nếu không sẽ gây rắc rối cho các cụ, cho gia đình các cụ, cho viện, cho công ty, cho công việc của các bạn và cả túi tiền của các bạn nữa nhé.